về kim loại lường tính và các hợp chất của kim loại lường tính thì theo thầy chúng ta sẽ học và nghiên cứu hai kim loại chính đó là nhôm, oxit nhôm và ALOH 3 lần. Ngoài ra, chúng ta sẽ nghiên cứu thêm ZN, ZNO và ZNOH 2 lần. Đây là hai kim loại và các hợp chất của hai kim loại này điển hình nhất trong quá trình chúng ta sẽ thực hiện trong bài thi Trung học Quốc gia. Và đây cũng là mảnh đất màu mỡ nhất để người ra đề khai thác khánh kiệt đến triệt để về kim loại lượng tính. Phần thứ nhất đó là về nhôm và các hợp chất của nhôm. Thì trong vấn đề này thầy sẽ đưa ra một số dạng bài mang tính chất tổng quát, khái quát và trình bày một cách chi tiết. Từ đó các em sẽ tự phân tích tạo ra từng nhánh trong hệ thống bài tập sau này. Tất nhiên khi đưa các ví dụ minh họa ở các bài tập và phân tích các ví dụ đó, thầy sẽ cùng đồng hành với các em phân tích chi tiết hơn hướng dẫn các em làm bài tập một cách cụ thể ở phần luyện tập của những video clip tiếp theo. Do đó các em yên tâm để theo dõi về mặt lý thuyết trước khi chúng ta bắt tay vào làm bài tập. Dạng 1 đó là ta cho nhôm tác dụng với dung dịch kiềm. Đây là một dạng khá quen thuộc vì ta biết nhôm là kim loại lược tính cho nên nhôm có khả năng tác dụng được với kim loại kiềm. Thầy đặt vấn đề như sau. Cho nhôm vào một hỗn hợp dung dịch gồm có NaOH và baric OH hai lần thì thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với H cộng có thể là HCl, có thể là H brom, có thể là H2SO4 loãng. Cũng có thể là hỗn hợp dung dịch axit gồm HCl, H brom hoặc HCl, H2SO4 hoặc HBr, H2SO4 để tạo kết tủa. Tại sao thầy lại lấy hỗn hợp dung dịch kiềm đó là có thể chúng ta khi đi thi chúng ta chỉ sử dụng một kiềm là NaOH hoặc 3 oh hai lần. Và tại sao thầy lại lấy hỗn hợp dung dịch axit? Vì có thể khi chúng ta đi thi chúng ta chỉ sử dụng một axit HCl trong các axit này hoặc HBr hoặc H2SO4. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái bài tổng quát này thì nó sẽ hợp lý hơn. Trong đó có yếu tố bari 2 cộng của bari